nó ăn nó ăn nó ăn bảy chim anh em ạ à, con chó này thì bây giờ anh em hình dung đi nó đi vào phía bên red đúng không mà mình canh red mà nó chưa tới thì tức là nó đang ăn chim à nó ăn chim xong nó mới đầu qua red để mình đợi nó một tí ây da căng quá nha cái gì mà pit pitlock luôn à pit Pitlock luôn à Khazit Hãy làm quả Hekarim anh em nhỉ Làm quả Hekarim nhé Ơ kìa nick này không có Heka anh em ơi Chết rồi Nick này lại không có Heka mới chết Không không không đóng quả Khajiit Cao cao này mình nhìn mình thấy này Cho nó ra đây anh em Cho con Nearly không biết Có cái nồn thì con bà mày Ờ kìa đây đây đây đây đây Chơi kiểu đấy đây Có Nearly anh em nha nó lên top này Nó lên top ờ, sao này giờ vào Giờ vào thấy tải quá anh em ạ hay hay mày Ok, nó ở dưới cho anh em Rồi sao? Mẹ mày Ôi rồi ôi Rồi luôn cuối cùng không giết được luôn hay Tao cũng ngạ luôn đấy Đó cái thằng Victor Còn có tí máu không giết được Chờ thằng leo ra Thằng leo na ra nè Hay da đây đây đây đây tao ra tao ra tao ra tao ra đi đi không flash anh em ơi biết lên đây có gặp nó không nhỉ đây đây đây đây đây đây đây

Lucy Lucy anh em ơi à, Đi luôn 4 Đây được không nhỉ leo na leo na đừng đi vòng leo na ơi ui rồi ôi ông cổng đeo đi vòng thì mà biết khi nào mới tới được ôi red anh em ơi red anh em ơi đi đi đi đi đi mít mình ra mà em mình câu yêu thương nó ăn nó ăn nó ăn bảy chim anh em ạ đây đây đây đây đây giữ luôn giữ luôn giữ luôn giữ luôn cho em băng luôn cho em băng luôn cho em vào đi cho em nào chết Bỏ con tôm bắt con tép vào luôn Vào luôn nếu được Mày ghê à Mày ghê à Mẹ mày ghê 3 đến 1 không cho cùng lẽ chứ rồi ờ, thì nó mới ăn bảy chim mà anh em Con ờ, con Nelly ăn bảy chim mà Mình thấy mà Thì bây giờ anh em hình dung đi Nó đi vào phía bên red đúng không mà mình canh red mà nó chưa tới thì tức là nó đang ăn chim à nó ăn chim xong nó mới đầu qua red để mình đợi nó một tí đây là cái quy trình của nó ăn anh em ạ nhiều ông chơi quái quái nhiều ông bỏ bỏ luôn chim để mà vào ăn red thì ít lắm vì nó thường thường nó phải lia xong phải chim rồi nó thụt tay nó vào nó ăn red ăn red xong nó xuống bot đấy là bình thường là theo quy trình của mấy ông rừng là nó như thế như mình nè đấy ví dụ mình đi mình ghé và chi mình ăn xong mình qua rét đấy kiểu kiểu thế ờ kìa lỗ anh em lỗ quá ba top ba top thì Nearly nó mới ăn xong Ai à, à chơi chơi chơi tao chơi tao chơi tao à à à đau quá ok ok ok bạn ơi đi cả chết đi đi đi đi tụi mày cây baron nhá baron nhá baron nhá baron nhá baron nhá đi đi đi đi đi baron baron baron baron baron baron baron let's go Cha cha cha cha cha cha. Ơ ơ ơ ơ. Gì đây? Gì đây bro? Gì đây bro? Gì đây bro? Chết. Lão. Hello mà, hello anh em từ đầu rồi mà. Hello hết mà. Ơ kìa. Đi đi đi đi đi đi đi đi. thể anh em ơi từ từ từ từ bình tĩnh bình tĩnh bình tĩnh đánh mà tầm phút 30 rồi là phải bình tĩnh anh em ạ trời ơi à, <laughs> xin ơi đến cái tầm này rồi mà còn chết nữa thì thì thì thì, thì, thì đi luôn cháu cháu này Cái con cháu cháu này Đồng hồ cát một phát mà đỡ cả người luôn hết <laughs> em ạ à. à, nó đồng hồ cát phát mình đỡ người luôn Chơi mà chơi đồng hồ cát Chơi kỳ cục thực sự Tôi đỡ người đâu mà chứ không quả đây giết được con uh, con giờ hin là là giết luôn con lucy rồi à cái con chầu chậu này quý nồi quý nồi quý nồi quý nồi hay nó phải thế đánh nó sai hát nó phải thế